khi nào mà các bác mua hàng em sẽ đánh dấu cho các bác chiều tài và chiều xỉu để cho các bác lắc theo ý muốn của mình và sau đây em sẽ test thử cho các bác 10 chén 5 tài 5 xỉu để cho các bác thấy được cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi nắp tài xỉu hai chiều hay còn gọi là nắp tài xỉu âm dương này với cái bộ đồ chơi tài xỉu thì các bác cũng đã biết rồi ạ chắc chắn là 10 chén thì nó sẽ phải có tỷ lệ phản rồi nó không để 10 chén chuẩn cả 10 được vì đây nó là phản thế hột thì mình phải chịu nha các bác nhá bây giờ em sẽ lắc thử về phần tài cho các bác xem này 5 chén tài 5 chén xỉu này một tài này đúng không ạ hai tài này ba tài này phản một chén này bốn tài này thấy chưa ạ về phần tài thì mình lắc 5 chén thì bị phản một chén còn bây giờ phần ngược lại của nó sẽ là chiều xỉu đúng không ạ một là các bác có thể đưa tay như thế này hai là bác chỉ cần quay nắp như này là mình đã có thể lắc về xỉu được rồi một xỉu này hai xỉu này ba xỉu này bốn xỉu này bão này năm xỉu này Đó. Rồi rồi em đã lắc cho các bác năm chén tài, năm chén xỉu và bị phản mất một chén, đúng không ạ?